lộ thêm clip dài 9 phút trong vụ việc clip nóng của cô gái nghi là hot girl TA. Đoạn clip bị lộ lần này có độ dài 9 phút 24 giây. Cơn bão clip nóng vẫn chưa đi đến hồi kết. Tiếp tục một đoạn clip có độ dài 9 phút 24 giây nghi là của hot girl TA bị tung lên mạng. Ở đoạn clip thứ ba này, hình ảnh rõ ràng hơn rất nhiều. Theo đó, các chi tiết làm khớp thêm hoài nghi về nhân vật liệu có phải hot girl nổi tiếng TA. Ngoài ra, có thể nhận ra hai clip trước đó đều là hình ảnh cắt ra từ đoạn clip dài này. Trong ngày 12 tháng 4, hai đoạn clip lần lượt dài 4 phút 47 giây và đoạn ngắn hơn 17 giây bị phát tán rộng rãi trên mạng xã hội. Nhân vật nữ trong clip có nhiều nét tương đồng với hot girl sinh năm 1995 có tên là TA, vốn nổi tiếng với hình tượng quyến rũ nóng bỏng. Cộng đồng mạng đã nhanh chóng xác minh và thêm nhân vật nam chính, đồng thời tung thông tin anh này trên khắp các hội nhóm mạng xã hội. Hiện Facebook của cả hot girl TA và người nam đều đang trong tình trạng khóa. Có khá nhiều Facebook giả mạo hot girl TA được sử dụng, tung thông tin và gây hoang mang cho dư luận lúc này. Chúng tôi sẽ thông tin thêm về vụ việc này. Tuy nhiên, bằng bất kỳ hình thức nào, bạn cũng không nên phát tán, lưu truyền thêm về đoạn clip. Chúng ta đều không muốn có bất cứ hậu quả đáng tiếc nào. Nên nhớ, mạng xã hội giờ đây có thể giết người.